bố cục ba phần. Phần 1, từ đầu đến không ai dám khuyên nhà vua. Nhà vua nổi giận và đưa ra quyết định tốn kém. Đấy chính là nội dung của phần 1. Phần 2, tiếp theo đến công sức của cải. Nội dung là lời khuyên trí lý của anh người hầu. Phần 3 là phần còn lại. Nội dung là quyết định đúng đắn của nhà vua. Thể loại là truyện ngắn. Phương thức biểu đạt là tự sự. Ngôi kể là ngôi thứ ba. Cốt truyện, nhân vật thì gồm có vua, người hầu. Chúng ta tóm tắt như sau. Ngày xưa có một vị vua cai trị cả một vương quốc rộng lớn. Một ngày nọ, ông quyết định vi hành đến những vùng đất xa xôi nhất của đất nước. Khi trở về cung điện, ông phàn nàn rằng chân ông rất đau và khiến ông bực mình vì những cơn nhức mỏi hành hạ. Vua liền ra lệnh phủ tất cả con đường trong vương quốc bằng da súc vật dù rất tốn kém. Một người hầu đã ngăn cản và nêu lên một ý tưởng về một đôi giày bằng da bò phủ quanh chân trần của vua. Vua rất ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý và đôi giày đầu tiên trong lịch sử đã ra đời. Suy ngẫm và phản hồi Câu 1. Lời khuyên của người hầu trong câu chuyện đã mang đến lợi ích gì? Chúng tôi trả lời, lời khuyên đưa ra là cắt những miếng da bò êm ái phủ quanh đôi chân. Lời khuyên của người hầu đã mang đến rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là đã giúp nhà vua tiết kiệm được thời gian, công sức và của cải. Nó đã giúp ích cho đôi chân của vua không còn đau khi đi trên những con đường gập ghềnh nữa và vừa tiết kiệm được ngân khố cho đất nước lại vừa góp phần phát minh ra đôi giày đầu tiên trong lịch sử. Câu 2. Trong câu chuyện trên, nhà vua và người hầu đã có những cách nhìn khác nhau về việc sử dụng miếng da súc vật để giúp vua đỡ đau chân khi đi trên những con đường gập ghềnh. Theo em, nguyên nhân của những cách nhìn khác nhau ấy là gì? Chúng ta trả lời, theo em, nguyên nhân của những cái nhìn khác nhau ấy do địa vị xã hội. Nhà vua là người đứng đầu một đất nước, nên việc tiêu tốn nhiều tiền để lót ra trên khắp các con đường là điều dễ dàng vì vua có rất nhiều của cải và ông không bận tâm hay lo lắng về việc tốn kém người hầu là người có địa vị thấp kém không có quyền không có tiền nên đưa ra ý kiến là lấy ra bọc quanh chân vì họ hiểu những nỗi thiếu thốn khó khăn và biết tiết kiệm câu 3 thông điệp của câu chuyện trên là gì chúng ta trả lời, thông điệp khi ta thay đổi góc nhìn, ta sẽ có được những giải pháp hiệu quả, hợp lý và có được những sáng tạo không ngờ. Hoặc chúng ta cũng có thể rút ra từ thông điệp đó là chúng ta nên nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, xem xét và đưa ra quyết định phù hợp nhất đối với lợi ích của chúng ta. Đây cũng là một thông điệp mà à, câu chuyện trên gửi tới. Câu 4. Có phải lúc nào chúng ta cũng nên thay đổi cách nhìn của mình không? Vì sao? Chúng ta trả lời, chúng ta nên nhìn nhận mọi việc một cách đa chiều, nghĩa là từ nhiều hướng khác nhau đấy, từ nhiều khía cạnh khác nhau để thấy sự việc một cách khách quan và chọn cách nào tốt nhất. Nhưng không có nghĩa lúc nào cũng thay đổi cách nhìn mà phải biết cân nhắc và lựa chọn giải pháp tối ưu